nào đi vào nhà hết đi thùy vào nhà ngọc vào nhà nhanh ngọc đi vào nhà nhanh thái độ rất là ok con này là con ngũ đoạn nha anh em tứ chi ngắn tủn ý tất cả mọi thứ đều ngắn con này là con tung cánh này còn con này là con ché lại mồi này